theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Thông tin mà chúng tôi tiếp nhận gần nhất là việc kết thúc điều tra diễn ra vào ngày 17 tháng 1. Theo thông báo mà chúng tôi nhận được, chúng tôi vừa đăng ký thủ tục luật sư từ giai đoạn này để tham gia vào quá trình tiếp xúc bị can và hồ sơ tài liệu, ông Luân nói với AFA. Hình ảnh bài viết trên trang AFA. Ông Lê Văn Luân, một trong hai luật sư được gia đình ông Thắng thuê để bào chữa cho ông, Luật sư còn lại là ông Đặng Đình Mạnh. IFA cho biết theo thông tin từ bà Lê Bích Vượng, vợ của ông Thắng, thì gia đình không được gặp hoặc nói chuyện bằng bất kỳ hình thức gì với ông Thắng kể từ khi bị bắt. Đồng thời cả hai luật sư đều chưa được gặp thân chủ, dù có đơn đề nghị gửi tới cơ quan công an ngay sau ngày ông Thắng bị tạm giam. Bà Vượng cho biết thêm, gia đình được phép gửi thức ăn và đồ dùng mua từ căng tin của trại giam số 1 Từ Liêm, Hà Nội để gửi vào cho chồng hàng tuần. Bà nói bà rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của ông Thắng, người có tiền sử bệnh hen nhưng cán bộ trại giam không cho phép gia đình gửi thuốc vào. Điều tra viên còn cho gia đình biết ông Thắng kêu đau xương và bị mờ mắt. Sau khi qua thời hạn 4 tháng điều tra vào đầu tháng 11 năm ngoái, Công an Hà Nội gia hạn thời gian tạm giam tới ngày 30 tháng 1 năm 2023 nhưng không thông báo cho gia đình. Trao đổi với AFA qua tin nhắn, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, cho rằng quyết định truy tố ông Nguyễn Lân Thắng cho thấy chiến dịch của Việt Nam nhằm trấn áp các quan điểm phê phán và đưa các nhà hoạt động vào sâu song sắt, không hề chậm lại một chút nào, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị và các vụ từ chức chính thức của những người đứng đầu chính phủ. Hình ảnh blogger Nguyễn Lân Thắng Nguyễn Lân Thắng đối mặt với án tù dài hạn chỉ vì bày tỏ quan điểm trên Facebook mà nhà cầm quyền Cộng sản không thích. Bắt giữ người dân với những cáo buộc lố bịch như tuyên truyền chống nhà nước không phải là một dấu hiệu của sức mạnh, mà là một dấu hiệu của sự yếu kém và chỉ cho thấy chế độ độc tài cầm quyền của Việt Nam thực sự hoang tưởng về mặt chính trị như thế nào khi dân chúng chỉ ra lỗi lầm của chế độ. Ông Phil Robertson viết, Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1975 là một nhà hoạt động nhân quyền, Ông tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011 và có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh chống bất công ở Việt Nam. Ông đã bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Theo AFA, dù ông Thắng bị bắt, nhưng cho đến nay Facebook Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Lân Ké của ông có gần 160.000 người theo dõi, vẫn hoạt động bình thường với các bài đăng chia sẻ Ông Thắng còn có một blog trên IFA từ năm 2013. Việc bắt giam và khởi tố ông Nguyễn Lân Thắng là hành động trả thù của chính quyền đối với các hoạt động bảo vệ nhân quyền của ông Thắng, đồng thời cũng là lời đe dọa của chính quyền nhắm đến những nhà hoạt động khác, cũng như những người có tư tưởng quan điểm khác với đảng và chính quyền. Điều 117 Bộ Luật Hình sự là một trong ba điều luật vô lý và mơ hồ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng để trấn áp giới bất đồng chính kiến,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 do có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Hình ảnh Viện Kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Bốn ngày trước đó, Tiền Phong cũng đã đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đề nghị viện kiểm sát truy tố 4 bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, ngụ tại quận 12, trợ lý bà Hằng. Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015. Đây là lần thứ ba Viện Kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho cơ quan điều tra. Lần đầu tiên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ là vào tháng 9 năm 2022 với yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng. Sau lần này, cơ quan cảnh sát điều tra đã thêm kết luận điều tra gồm những nội dung sai phạm của bà Hằng xảy ra ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Viện Kiểm sát đã bác đơn của anh Nguyễn Quang Tuấn, 30 tuổi, con trai bà Hằng, về việc xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại. Hình ảnh trả hồ sơ lần đầu vào tháng 9 năm 2022. Lần trả hồ sơ thứ hai là vào tháng 11 năm 2022. Lần trả hồ sơ này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ hành vi của một số người có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng, trong việc tổ chức và tham gia các buổi livestream tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trước đó, danh tính của những người này đã được xác định đó là Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi đều là nhân viên của bà Hằng. Sau lần trả hồ sơ thứ hai, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 3 bị can Tân, Hà và Nhi với vai trò giúp sức. Ba người này bị khởi tố cùng tội danh với bà Hằng và tội danh của bà Hằng không thay đổi. Không biết với lần trả hồ sơ thứ ba này, ông Đặng Anh Quân có bị vạ lây với bà Hằng hay không? Bởi vì theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, có những phát ngôn của ông Quân đã vi phạm điều cấm tại điều 5, Nghị định 72-2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể là đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân Hình ảnh trả hồ sơ lần thứ hai. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Hằng vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Theo nội dung vụ án được công an cung cấp với báo chí là vào khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream của mình, bà Hằng đã có nhiều bình luận một chiều sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người khác. Trong đó, bà Hằng có bình luận đến bí mật đời tư cá nhân của nhiều người gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ, nhà báo. Điều 331 là một điều luật mơ hồ và vô lý trong Bộ luật hình sự 2015